tôi uh, không biết cái um, gọi tên cái đề tài của bài giảng uh, trưa nay là cái gì nhưng mà tôi rất là muốn uh, bắt đầu của cái bài giảng bằng uh, một um, câu hỏi rất là đời rất là đời đó là uh, tôi hỏi thôi tôi hỏi rồi uh, dĩ nhiên ừ, tôi hỏi rồi các vị tự trả lời chứ còn ở đây chúng ta không thể trả lời ờ, trực tiếp với nhau được đó là có bao giờ các vị uh, tự hỏi mình ấy, là nếu có uh, nếu có phải đứng nếu phải đứng uh, trước một câu hỏi uh, như sao và mình sẽ trả lời như thế nào đó là nếu mà phải uh, về sống với một người mà thương mình và thứ hai là sống với một người mình thương thì uh, các vị sẽ uh, chọn cái nào chọn cái chọn trường hợp nào yeah. Dạ. À, tôi nhắc lại nha tức là có bao giờ các vị tự hỏi mình đấy là mình muốn về sống với người mình thương hay là về sống với cái người thương mình thì uh, có vài lần trong những buổi pháp thoại ờ, tôi có đem cái câu hỏi đó tôi hỏi ừ, các hội chúng thì ờ, câu hỏi đó nghe đã đời nhưng mà nó rất là nó rất là Phật pháp bởi vì nếu chúng ta trả lời được câu hỏi đó, đó là chúng ta trước hết chúng ta có dịp để chúng ta hiểu mình nhiều hơn mà đồng thời là khi trả lời cái câu hỏi đó, đó chúng ta có dịp để quay lại ừ, một cái vấn đề giáo lý rất là quan trọng à, nhiều lần và rất nhiều lần tôi nói rằng uh, cái khác biệt giữa phàm phu và bậc thánh á, nằm ở chỗ là ờ, phàm phu không có phân biệt được cái mình thích không phân biệt được cái mình cần à, còn bậc thánh thì biết rất rõ là cái gì thích và cái gì cần ở chúng sinh à, các ngài biết rất rõ cái chuyện đó cho nên ở bậc thánh chỉ có cái cần chứ không có cái thích còn phàm phu mình mình không có phân biệt được ừ, cho nên là ngay trong đời sống này và trong vô số kiếp luân hồi chúng ta cứ nhập nhọn chúng ta cứ uh, nhầm lẫn với hai cái đó à, mà ngay cả trong cái đời sống thường nhật của, của chúng ta bắt đầu từ cái tuổi mới lớn chúng ta đã va đầu vào câu hỏi đó rồi có cùng một lúc nhiều mối lái tới gặp mình thì mình cũng phân vân là không biết là mình nên chọn thằng nào à, không biết nên chọn đứa nào à, một đứa thì nó rất là thương mình nhưng mà mình không thương nó và một đứa đó à, mình thương nó nhưng mà nó không có thương mình thì trong trường hợp đó, nếu phải chọn thì mình chọn ai cái câu này nghe rất là đời nhưng mà ờ, tôi đã, đã mới vừa nhắc đó à, có nghĩa là trong đời sống có nhiều lúc chúng ta không phải là ờ, đặt vấn đề thích hay không thích mà là vấn đề cần hay không mà thôi ừ. bởi vì chúng ta cũng biết rằng ờ, đối với một người hay một vật à, một người hay một vật một phong cảnh hay là một sự kiện à, chúng ta có ba cái lý do để mà từ chối nó một là đó là cái mà chúng ta ghét đó là cái người mà chúng ta ghét đó là cái sự vật sự việc mà chúng ta ghét à, cái đầu tiên à, chúng ta từ chối nó bởi vì đó là cái mà chúng ta ghét cái trường hợp thứ hai chúng ta từ chối đó là bởi vì uh, chúng ta không thích à, cái đầu tiên là ghét cái thứ hai là không thích nó nhẹ hơn một chút rồi cái trường hợp thứ ba đó là uh, nó có hại cho mình thì mình lúc bây giờ là không còn thích và ghét nữa mình chỉ cần nó có hại cho mình thì uh, mình cũng uh, từ chối nó dạ. và cái trường hợp thứ tư á, là nó không có lợi cho mình thì mình cũng từ chối nó dầu thích hay không thích à, biết trong rung có còn nhớ hay không một là mình từ chối một một người hay một vật chỉ vì mình ghét nó trường hợp thứ hai mình từ chối một người hay một vật chỉ vì mình không thích nó rồi trường hợp thứ ba mình từ chối một người hay một vật chỉ vì nó có hại cho mình và trường hợp thứ tư là mình từ chối một người hay một vật chỉ vì nó không có lợi cho mình ừ, nhớ cái này nha rồi tiếp theo à, tiếp theo là tôi muốn nói đến à, bốn cái trường hợp bốn cái trường hợp gọi là hành hành nhân hay là hành giả ừ, trong cái cuộc đời này hành nhân có nghĩa là người đi đó người đi à, cuộc đời này mình giả định nó là một hành trình nó là một cuộc đi ừ, một chuyến viễn hành một chuyến viễn trình ha thì ờ, tất cả phàm phu chúng ta ừ, sanh tử luân hồi trong đó thì chúng ta chắc chắn phải là một ở trong bốn cái trường hợp sau đây một càng thứ nhất là đeo một cái gùi hành lý mà đầy những thứ mình không thích chất đầy những thứ mình không thích chất à, xin lỗi chất đầy những thứ mà mà không cần thiết ừ. chất đầy những thứ không cần thiết rồi cái trường hợp thứ hai là chúng ta đeo một cái túi hành lý mà trong đó gồm toàn là những thứ cần thiết và trường hợp thứ ba đó là chỉ đeo cái ba lô vậy thôi chứ trong đó không có đồ đạc gì hết và trường hợp thứ tư đó là không có đeo ba lô nhưng mà còn có chỗ để đến có nghĩa là còn có cái hành trình để mà đi tổng cộng là bốn hạng người ừ. thì chúng ta có thể nói rằng một người không biết Phật pháp là thường ở vào cái trường hợp một có nghĩa là vai đeo một cái túi hành lý mà đa phần trong đó là những thứ không cần thiết chưa kể là những thứ có hại cho mình nha đa phần từ hồi bé thì chỉ biết ăn ngủ rồi vĩnh nhõng nhẽo nũng điệu làm trò ờ, với bố mẹ anh chị người lớn ừ. rồi lớn lên một chút bắt đầu yêu đương rồi lớn hơn một chút nữa thì bắt đầu nghĩ đến sự nghiệp tài sản tiếng tâm quyền lực chức vụ ừ, vân vân à, nói ra thì có nhiều người trong râm không đồng ý các vị nói rằng sống trong đời phải có mấy cái đó nhưng mà nếu mà nói trên tinh thần giải thoát rốt ráo đó, thì mấy cái đó nó cần thiết nó cần thiết nhưng mà đa phần chúng ta đó là cứ đầu tư thật là nhiều cho cái đó thật là đầu tư thật là nhiều những cái thứ mà tôi vừa kể đó là con người còn nói về các loài động vật cấp thấp ví dụ như mình thấy con sóc con chuột con kiến con gián con mối vân vân thì cả đời nó chỉ biết ờ, là gồng gánh thực phẩm thôi thực phẩm thôi cả đời nó chỉ biết kiếm tìm những cái chỗ ở thích hợp và những món ăn thích hợp với nó cả đời chỉ biết ăn ở thôi và giao phối chứ không biết gì hết cho nên đa phần chúng sinh phàm phu là lọt vào cái nhóm một có nghĩa là vai đeo một túi hành lý mà gồm toàn là những thứ không cần thiết à, chỉ để là xâm tử trầm lưng thôi chứ còn không có giúp ích gì cho cái sự an lạc trước mắt mà cũng không giúp gì cho cái cứu cánh giải thoát may sao. Ừ. đó là nhóm một nhóm hai đó là biết lựa chọn à, để mình chuẩn bị một cái túi hành lý à, gồm toàn những thứ cần thiết đó là những người biết đạo những phàm phu mà có nghe thì chánh pháp à, biết à, trao dồi trí tuệ thiền định kham nhẫn chánh niệm à, thì cái đó là gọi là nhóm 2 à. nhưng mà tới cái nhóm 3 đó cái nhóm 3 là cái nhóm cái nhóm 3 là là sao ta nhóm 3 là những cái người mà có đeo túi hành lý à, có đeo túi hành lý à, nhưng mà không có chứa gì trong đó hết thì cái trường hợp này hơi đặc biệt nha trường hợp này hơi đặc biệt trường hợp này mình thấy có rất là nhiều vị xuất gia hay là cư sĩ từ chối tài sản ừ, từ chối điều kiện tiện nghi ừ, để mà sống ừ, để mà sống cuộc đời tay trắng à, thì họ đúng là một người phải nó là không có cưu mang cái gì hết cái hạng thứ nhất thì cưu mang những thứ cạnh à, những thứ mình là những thứ vô ích cái hạng thứ hai là cưu mang những thứ có ích nhưng mà cái hạng thứ ba đó là trước mắt thì thấy không có gì hết nhưng mà các vị lắng các vị lắng tâm các vị chú ý chỗ này không cưu mang gì hết nhưng mà trên vai còn có cái túi uhm, còn có cái túi có rất nhiều người bây giờ mình thấy họ nó rõ ràng cái gì họ cũng buông hết nhưng mà vì họ còn là phàm phu và trong sâu thẳm đáy lòng của họ đó ngay bây giờ đó thì rõ ràng mình thấy ngay bây giờ trên hình thức đó, thì họ có vẻ cái gì cũng buông nhưng mà trong sâu thẳm đá lòng của họ thì vì vẫn còn là phàm phu cho nên cái khả năng mà tích cớp tích lũy vẫn còn đó cho nên cái cái cái cái cái cái cái, cái túi hành lý của họ trên vai đó trước mắt thì mình thấy nó nó nó không có gì nó trụ lũi nó đi rất là nhẹ nhàng nhưng mà hãy còn có cái túi thì sẽ có vật để đựng tôi nhớ hoài cái kinh nghiệm này đó là có một người quen với tôi thì họ là đàn ông vai u tịch bắc nhưng mà họ lại xài một cái ba lô rất là nhỏ mà hình như hơi nữ nữa là khác thì cũng là chỗ thân quen cái tôi mới hỏi là sao nhỏ xíu vậy à, sao cái túi nhỏ xíu vậy mà sao nhìn nó hơi giống nữ nữ nha thì anh trả lời thế này nó cũng biết chứ con biết cái túi này nó nhỏ anh biết nó giống nữ nhưng mà chưa biết con có một cái tật là hễ mà con đeo cái túi lớn đó, thì cái gì cũng chắc gì trong đó nhưng mà nhờ cái đeo có túi nhỏ đó cho nên là con chỉ chất vào đâu đó những thứ thật sự cần thiết thôi thí dụ như là cái à, cái ví tiền à, con không thích nhét túi quần cho nên con thích nhét vô đây cái cái bắp bắp tôi giấy tờ tiền bạc á, rồi một cái chai nước còn có thể là lý nếu mà con leo núi chạy bộ thì con có thể lặn trong đó thêm một cái trái táo một trái cam hoặc là một khúc bánh mì nữa thí dụ như vậy còn gọn gọn vậy thôi chứ nếu mà con đeo có túi lớn á, thì cứ là hết nhét cái này tới nhét cái khác là cuối cùng nó nặng dữ lắm thì đó là một cái câu chuyện rất là rùi bu nhưng mà đối với tôi nó quan trọng lắm là bởi vì khi mà mình còn có cái chỗ để chứa thì sớm muộn gì chúng ta cũng có cái có cái để mà nhét vào trong đó hết à, cho nên cái hạng đầu tiên đó là hạng dĩ nhiên là hạng đầu tiên là, là cái nhóm đầu tiên là nhóm tào lao nhất tức là có một cái túi hành lý à, túi hành lý mà coi như đựng toàn là mấy cái không cần cái nhóm thứ hai là có một cái túi là nhóm thứ hai có một cái túi hành lý đựng toàn là mấy thứ cần nhóm một là những thứ không cần nhóm hai là đừng những thứ cần nhóm ba nó là chỉ đeo có túi không không đựng gì hết à, nhưng mà cái nhóm này tượng trưng cho cái gì tượng trưng cho cho những người mà tôi vừa nói đó có nghĩa là trước mắt thì không có gì hết à, nhưng mà trong đáy lòng của họ họ thật sự chưa có những dứt khoát bởi vì chính vì còn có đeo có túi không có túi rỗng đó, có nghĩa là họ chưa có dứt khoát với cái gọi là nội dung của cái túi đó chưa chưa đâu bởi vì nếu thật sự họ không muốn mang vác giả họ đã luyện cái túi rồi nhưng mà khi họ còn mang cái túi có nghĩa là nó ngầm ngầm á có cái cái cái ngụ ý là họ sẽ có cái để họ nhét vào trong đó nhớ nha và chỉ ở cái hạng thứ tư đó cái hạng thứ tư là đặc biệt nhất có nghĩa là không có túi hành lý trên vai bởi vì họ đã là họ không cần thật sự họ không cần thiết và cái quãng đường trước mặt họ không có đủ xa để mà họ phải cưu mang hành trang hành lý nha yeah. Ừ, đó là ai đó chính là các bậc thánh các ngài không có còn phải cưu mang cái gì nữa hết à, các ngài đã ném bỏ luôn cái ba lô luôn ném bỏ cái túi hành lý trên vai bỏ luôn nhưng mà các ngài cũng còn là một quãng đường để đi ừ, đó là chờ chết chờ tắt thở ví dụ như bồ tát tất đạt năm 35 tuổi ngài thành phật thì coi như là kể từ khi đó ngài đã không còn mang vác gì hết ngài chỉ còn có vài bước chân trước mặt để về của Sinara mà thôi nha yeah tất cả các vị thánh khác cũng vậy ờ, khi mà đã chứng thánh quả rồi ờ, từ bỏ cái phàm tâm rồi ờ, thì họ không còn cái gọi là hành lý nữa mà họ chỉ còn một quãng đường để mà đi trước mặt thôi một quãng đường đó thì chỉ vài bước à. họ chỉ chờ đủ duyên họ đi giống như là ừ, ngày sẽ là phất có lần đó ngày nói ta không có thiết tha cái cái sống mà cũng không thiết tha sự chết mà ta chỉ ừ, chờ duyên nó đến thì trái nó rụng ta không muốn cái trái còn xanh mà nó phải rụng chỉ về thôi ừ, chứ còn ta không muốn trái còn xanh mà phải rụng chứ ta cũng không thiết tha về cái chuyện cái trái nó còn trên cây hay là chuyện nó rụng xuống đất nha ừ. thì tôi trở lại cái bài giảng trưa nay cái nội dung mà tôi đặc biệt nhấn mạnh đó ừ. đó là cái chữ ờ, tư tư lương hay là chữ hành trang đó thì tôi nói rồi ờ, tùy thuộc vào cái nền tảng tâm thức của mỗi người mà chúng ta chọn lấy cái gì Ừ, cái bài giảng này thật ra chỉ ôn lại chỉ nhắc lại những điều chúng tôi đã nói trước đây mà thôi ừ, chứ không có cái gì mới đâu nhưng mà có những khía cạnh mà trước đây chúng tôi chưa có dịp đào sâu mở rộng ra à, những bài giảng trong zoom, zoom trong cái zoom này này vào cái ngày thứ hai đó, thì chúng tôi đặc biệt à, nhắm đến những cái đối tượng sơ cơ à, chưa từng học qua giáo pháp ờ, những vị nào đã vững vàng Dạ, giỏi rồi dạ, thì không phải là đối tượng mà chúng tôi đặc biệt nhắm tới dạ, trong cái bài giảng đâu nha mà tôi muốn gửi đến các vị à, những vị chưa từng biết giáo lý các vị có cái khái niệm là mình đến với đạo tại sao mình đến với đạo và đến để làm cái gì đó là cái mà chúng tôi đặc biệt à, lưu trong các bài giảng thứ hai ừ. thì tôi trở lại cái nội dung đó là à, tùy thuộc vào cái nền tảng tâm thức của chúng ta trong từng đời mà chúng ta từng đời tức là từng kiếp sống đó, mà chúng ta có những cái chuẩn bị gì đó là bước một vẫn là mới bước một thôi nha bước hai trên cái nền tảng của cái hành trang kiếp này nè nó sẽ quyết định cái phần hành trang mà chúng ta sẽ mang theo cho kiếp sau các vị còn nhớ cái bài nhân quả hôm trước tôi giảng không ừ tôi nói có bốn cái mối quan hệ nhân quả cái mối quan hệ thứ nhất đó là cái quan hệ giữa nhân với quả à, tất cả đều là quan hệ nhân quả hết nha nhớ nha tất cả đều là quan hệ nhân quả nhưng mà trong đó nó có nó gồm có bốn cái cái cái, cái mắt xích sau đây một là cái quan hệ giữa nhân và quả nhân thuần túy và quả thuần túy là sao có nghĩa là do mình làm các những cái điều lành hay là điều xấu đó gọi là nhân để mà đời sau chúng ta sinh ra được à, là làm người làm trời hay là phải làm các cái loài sa đọa xuất à, vật à, phi cầm chẳng hạn thì đó là cái quan hệ giữa cái nhân và quả do đời trước mình bố thí cho nên đời này mình thoải mái về mặt là tài chánh vật chất đời sống vật chất ngay cả làm chó làm heo à, nhưng mà nếu mà mình có phước vật á, thì cũng được no đủ nhưng mình thấy con heo thì sinh ra để cho người ta giết nhưng mà ra đó mình thấy có những con heo mà nó được ăn uống no đủ trước khi nó chết là có những con heo là nó phải đi kiếm ăn quần quật là suốt ngày cho đến bao giờ nó bị giết thịt thì thôi nha làm heo đó ừ. chưa kể là chó mình thấy có những con chó nhà giàu nó hoàn toàn nó khác với con chó nhà nhà nghèo nó phải ăn đồ dơ à. mà chó nhà giàu thì bệnh được đi bác sĩ thú y à. còn bình thường thì được ăn cái đồ ăn đặc biệt à, cho loại chó nó được ngủ nó được nằm Ờ, ở chỗ đàng hoàng được chuẩn bị đặc biệt cho nó ừ, tức là mai là làm chó làm heo đó mà mình thấy có cái sự chênh lệch rồi cái đó là phước bố thí rồi những cái phước khác ví dụ như là ờ, giữ giới ờ, hay là phước là nghe pháp phước cung kính phước phục vụ có những người sinh ra đời họ dễ dàng có được cái sự nể vì cung kính từ người khác là bởi vì kiếp xưa họ từng là một người khiêm tốn họ từng biết cúi đầu trước người khác cho nên đời này sinh ra thì có nhiều người gặp mặt họ, họ người ta muốn cúi đầu đó là phước cung kính rồi còn có phước phục vụ là có những người không ngại dơ không ngại ngại nặng không ngại khó mà sẵn sàng ra tay giúp người cho nên đời sau sinh ra ờ, cứ ướm lời là có người nhào ra giúp liền mình phải nhìn nhận cái đó có có có nhiều cụ Ờ, tám chín chục tuổi ờ, muốn dời cái lu xe dịch cái chậu mà cũng gò cái lưng già ra làm chúng ta giúp hết còn không có được cái phước phục vụ nhưng mà có nhiều người đó từ trẻ đó là không biết đụng móng tay tôi biết có những người ừ, bốn chục tuổi ừ, học hành đàng hoàng giỏi giang có khả năng kiếm tiền nhưng mà họ nói cho tôi mà tôi tin họ nói rằng họ không có biết đụng tới cái chén họ không biết rửa chén họ không biết quét nhà hút bụi không phải là họ không biết làm nhưng mà chỉ không biết để có nghĩa là họ không có từng ra tay làm cái đó bởi vì từ nhỏ đã có người làm cái đó mình phải nhìn nhận đây cũng là cái phước tuy nhiên tôi nói đó, cái chuyện mà có người giúp đó là cái phước chứ tôi không có tán tháng cái chuyện mà các vị à, lười biếng không động ra tay động chân cái đó nên nhớ nha nói cho rõ ràng nha chứ đừng có đi đồn nữa rồi Ờ, ông nói là mấy thằng làm biến rồi đó mấy thằng có phước thì tôi không không có chịu trách nhiệm nha tôi chỉ nói cái khoản mà người ta tự nguyện người ta vui vẻ người ta sẵn lòng mà người ta làm việc nặng thay cho mình thì đó là cái phước đó còn cái chuyện mà mình làm biến mình cái gì cũng chờ người khác hết đó là cái chuyện tầm bậy đó là cái là, cái, là cái khác nhớ nha thí dụ như đức phật ngài có cái phước lớn đó là người ta vô số người có thể chết cho ngài chứ đừng có nói mà mà mà mà mà mà, mà gọi là, là, là, là hiến tặng toàn bộ gia tài cho ngài cái đó là không có kể chết cho ngài là có nhiều người sẵn sàng chết mà ngay cả bản thân tôi tôi nghĩ rằng nếu mà tôi gặp đức phật thì có phải chết cho ngài tôi sẵn sàng mà đôi khi các vị biết là tôi là người sợ chết chứ tôi sẽ bệnh sợ đau nhưng mà tôi biết chắc và gặp được đức phật tôi không có tiếc tức là nếu mà phải giúp cho ngài cái chuyện đó mà tôi mất mạng tôi không tiếc khiếp như vậy đó khiếp như vậy đó ờ, khiếp như vậy và sẵn ở đây tôi cũng mở hoạt đơn nói chuyện lạc đề là khi bà con sợ hãi hoặc bà con đau đớn thì bà con chắc phải thường xuyên chứ không phải đến lúc đó đâu nhưng mà lúc đó bà con cứ nhớ cứ tâm nguyện rằng là cái mạng này con cúng cho thế tôn con cúng cho tam bảo uh -huh nếu cô còn giữ được cái mạng thì cô sẽ dùng nó để mà cô phụng sự cho tam bảo hoàng dương chánh pháp còn nếu mà con hết duyên thì thôi con đi mà mong đời đời sinh ra được gặp tam bảo mà nhớ cái đó lúc đau đớn lúc sợ hãi thì cứ nhớ là cái này là cái này con đã cúng cho tam bảo rồi đặc biệt là thế tôn con đã cúng cái mạng này thế tôn nếu mà gặp thế tôn là con không có tiếc gì cái chuyện mà lồi phèo à, đổ máu hết à phải như vậy cái lời nguyện nó rất là quan trọng không phải là nguyện suông mà những lần mà mình ngồi thiền mũi cắn những lần mà mình đi ra nắng dầm mưa để làm phước thì mình cũng nhớ là nhớ là cái cái khổ cực này đó là nó chỉ là một phần nhỏ của cái tánh mạng con mà con vì thế tôn vì đang bảo con con cúng cái mạng này con có tiếc nhớ nha cái đó quan trọng lắm và tôi trở lại à, trở lại cái đề tài đó là, à, là tại sao đức phật ngày được cái phước đó là bởi vì nhiều đời à, cái gì giúp được cho người khác là giúp từ cái tánh mạng đến tài sản công sức thời gian cho nên khi người thành Phật rồi đó nói riêng cái phước phục vụ thôi đó thì có biết bao nhiêu người dám chết cho ngài chứ nói gì là cái chuyện mà họ tới họ chăm sóc cho ngài trong đời sống thường nhật à, cho nên cái đó gọi là quan hệ giữa nhân và quả đó ừ. rồi bây giờ tiếp theo là quan hệ giữa quả với nhân có nghĩa là do đời trước mình làm nhiều cái nghiệp xấu ví dụ như nghiệp sát cho nên bây giờ mình sinh ra mình phải yếu mềm mình phải bệnh hoạn phải ốm yếu suy kiệt à, chạy chữa cách chi cũng không hết ừ, vì đó là cái quả bệnh thì nó có nhiều nhiều lý do mà bệnh thì mình thấy có 5 năm năm lý do một là bệnh căn quả có nghĩa là bệnh do nghiệp bệnh do tiền nghiệp đời trước cái này thì chịu là cái cơ hội mà thoát rất là khó được nhưng mà khó nghĩa là chúng ta phải làm một cái nghiệp lớn nào đó thì nó chen nó lấn được à, nhưng cái nghiệp đầu tiên là cái nghiệp mà do nghiệp đầu tiên là do, do cái bệnh đầu tiên cái, cái đầu tiên là gì ta là do do do do, do tiền nghiệp ha gọi là bệnh căn quả đó cái trường hợp thứ hai là bệnh là do do sinh hoạt không hợp lý ừ, do sinh hoạt không hợp lý ừ. có nghĩa là sao ta có nghĩa là ví dụ như mình có những cái công việc mà mình phải gọi là đứng quá nhiều phải ngồi quá nhiều yeah dạ à, hoặc là ăn xong rồi nằm à, dạ, làm biến thể thao thì đó gọi là bệnh mà do do sinh hoạt thứ nhất là bệnh do tiền nghiệp thứ hai là bệnh do sinh hoạt thứ ba là bệnh do thực phẩm có nghĩa là mình cũng thuốc men đầy đủ khỏe mạnh ngon lành đó nhưng có điều là do mình ăn tầm bậy để mình bị bệnh à, đó là bệnh do do thực phẩm cái thứ tư á, là bệnh do tâm lý à, bệnh do tâm lý có nghĩa là sao có nghĩa là uh, trầm uất sợ hãi nóng giận ghen tuông hơn toan tính nhiều quá thì nó dễ cũng là một cái những cái là cái điều kiện nó tạo ra bệnh ví dụ như mình thấy có nhiều người mà họ cứ lo âu suy nghĩ nhiều quá nó dẫn đến mất ngủ mà từ mất ngủ lâu ngày dẫn đến suy nhược thần kinh và có những người mà cứ hờn giận ghen tuông riết họ dễ bị cái chứng gọi là chứng u sơ tức là chứng ung chứng bú u cái ung bú bô tử ừ, bô tử nó bị u sơ nha dạ rất là dễ bị cái đó thì mình thấy chỉ gì cái chứng bao tử và cái chứng suy nhược thần kinh đó là nó hoàn toàn nó do tâm lý mình ha phần lớn là do tâm lý à, như vậy thì có năm điều kiện dẫn đến cái bệnh một là tiền nghiệp hai là sinh hoạt ba là thực phẩm ba bốn là tâm lý và năm mới là ngoại lực những tác động từ ngoại lực ví dụ như là nắng gió mưa sương bị người bị thú bị côn trùng chích đốt tấn công thì cái đó được gọi là bệnh là do ngoại lực lực chứ lực cái chữ phải luật nha lực lực lực tác động á ừ. như vậy mình thấy à, là là là ừ, bệnh thì nó có nhiều lý do thì ở đây tôi nãy tôi nói đến quan hệ thứ nhất là quan hệ giữa nhân và quả do cái nhân đời trước mình sát sanh cho nên đời này mình mới bệnh hoạn nhiều tức là tôi đang nói đến một trong năm cái trường hợp bị bệnh ấy. rồi do bị bệnh nhiều cho nên cái tinh thần của chúng ta đó không có không có ổn định không có yên tôi đã gặp người đó rồi nhiều người rồi rồi do bệnh hoạn quanh năm cứ bị ngằn ngặt ngặt bệnh hoài vậy đó rồi học cũng không được thiền cũng không được và nghe pháp cũng không được có đi đâu cũng sức giàu cũng quấn căng rồi đau chỗ này nó nhói chỗ kia nó lói chỗ nọ suốt ngày là cứ thuốc không à từ bé tới, tới lớn già chết vậy đó lúc nào cũng thuốc không vậy đó nhẹ nhẹ là sức giàu rồi quấn căng mang tất còn nặng chút là coi như phải uống thuốc cầm canh ngày uống mấy cử ngày uống bậm bậm bậm bậm vậy đó cả vót thuốc vậy đó ừ, cái đó quan trọng lắm do cái nhân sát nghiệp sát đời xưa mà đời này bị bệnh từ cái bị bệnh này, này bệnh nó là quả mà cái sát nó là nhân cái sát sanh là nhân cái bệnh nó là quả từ cái quả này nó lại tiếp tục nó là nền tảng cho một cái nhân khác nghĩa là mình trở thành cái người bị động thụ động tiêu cực cao có cáo bẩn ừ, khó khăn khó gần khó thương khó, khó ưa đó đó là từ nhân ra quả là từ quả đó tiếp tục tạo ra nhân cũng như đời xưa mình là người siêng nghe pháp siêng học hỏi điều hay lẽ phải với cái, các minh sư viện hữu đó là nhân cho nên đời này sinh ra có trí từ cái trí này nè là chúng ta là tiếp tục à, gieo những cái nhân khác chúng ta tiếp tục à, chọn lọc cái gì nên và cái gì không nên à, trong sinh hoạt và lẫn trong cái đời sống tâm linh tinh thần trí óc của mình nhớ nha như vậy thì đó là quan hệ giữa nhân rồi quả rồi quan hệ từ quả mới dẫn tới nhân mới à, trên cái nền tảng quả cũ chúng ta dễ dàng tạo ra những nhân mới tương ứng nhớ cái đó đời xưa bố thí đời này giàu từ cái giàu đó mới sinh ra cái phú quý sinh lễ nghĩa còn ngày xưa mà kẹo giờ sinh ra là nó nghèo mà càng nghèo thì nó càng kẹo mà càng kẹo thì nó càng nghèo còn cái tên kia nó càng rộng thì nó càng giàu mới càng giàu nó càng dễ rộng đó đó là quan hệ giữa nhân và quả rồi quả với nhân cái trường hợp thứ ba đó là quan hệ giữa à, nhân với nhân đó đầu thứ ba quan hệ giữa nhân với nhân là sao có nghĩa là cái cái cái trong a tỳ đàm gọi cái đó gọi là thường cận y duyên đó đó là cái thói quen ừ. có nghĩa là người thường sống người mà thường sống người mà thường sống thường sống với cái tâm lành đó thì chính cái tâm lành này nè nó là nền tảng tâm thức cho cái nhân lành khác dễ còn cái người thường sống bằng cái tâm xấu đó thì chính cái thói quen đó, đó nó lại là nền tảng tâm thức cho cái thói quen xấu khác cái này mình phải tin không thể không tin được không người ta nói là là, là, là, là, là, là người quen đường cũ đó nhưng mà ở đây mình hiểu phải hiểu ngầm với người quen quen đường cũ theo định nghĩa mới tức nghĩa là cái lối mòn tâm tư đó quý vị nghe lối mòn tâm tư à, tôi nghĩa là mình hả thiện, thiện nhiều thì chính cái thiện này nó nó nuôi cái thiện kia thiện thiện cũ nó nuôi cái thiện mới mà mình ác nhiều thì cái ác cũ nuôi cái ác mới cho nên à, mỗi một cái giây phút thường mỗi một giây phút trong đời sống thường xuyên sống trong cái chánh niệm à, luôn luôn phát hiện ra ô ô cái này cái này là sân này nha cái này sân hận nè ô ô cái này là lòng tham nè nha ô oh, cái này là ganh tị nè cái này là bụng xỉn nè đó, thường xuyên quan sát như vậy đó thì chúng ta mới có được một cái tác động tốt giữa nhân lành này cho cái nhân lành khác còn nếu không đó là cứ là cái tâm sân cái sân hận tham lam ganh tị bụng xỉn nhỏ mọn mà nó cứ lặp đi lặp lại nhiều lần nó, nó trở thành thói quen mà khi nó trở thành thói quen thì nó trở thành ra là cái nhân cách của mình à, người ta nói là cái habit is second nature cái thói quen nó chính là cái bản tính thứ hai nhớ nha cái đó quan trọng lắm thì tôi là trở lại cái bài giảng bữa nay ờ, tôi muốn nói rằng đó là ờ, có những người trên đời này ờ, họ thích họ thích có hai cái tôi bắt đầu bài giảng bằng bằng hai câu hỏi đó, là chúng ta nếu có cơ hội thì chọn sống với người mình thương hay là chọn sống với người thương mình nếu mà nhiều đời chúng ta thường sống trong cái bất thiện đó thì cái bất thiện đó là cái mình thích à, còn nếu đó là cái mà mình thương đó còn nếu mình nhiều đời mình thường sống trong cái thiện đó, thì thiện là nó là cái mình thương ừ, nhớ nha à, còn có trường hợp ừ, bây giờ mình mới biết đạo mình thấy một lần có cái tâm lành nó khó quá đi à, mà có tâm xấu thì nó dễ quá đi thì mình nhớ là bài giảng hôm nay mình nhớ à, ông sư có nói ông nói là cái tâm lành nó khó có nhưng mà nó là cái mà thương mình còn cái tâm xấu nó dễ có nhưng là nó là cái mình thương có nhiều khi mình thương nhầm cái thằng nó không ra gì hết thì lúc mình phải đủ tỉnh táo để mình buồn nó trong khi đó cái thằng kia đó mình không thương nó lắm nhưng mà mình biết nó thật sự là thương mình mình ở gần nó là cuộc đời của mình sẽ tốt hơn thì trong trường hợp đó ráng mặt thư, ráng mặt thư nhớ nha tôi nhớ có một cái kinh nghiệm nó rất là kỳ công à, nhưng mà nói tới đây thì không thể không nhắc đó là ngày xưa đó bây giờ hết rồi xưa đó, các cụ của mình nó hay có cái, cái, cái cách gọi là hôn nhân áp đặt có nghĩa là con lan nó thương thằng tí còn hương nó thương thằng tèo nhưng mà thường ông bà xưa đó là không có để cho tuổi trẻ đó, tự tìm đến với nhau để mà kết hợp mà thường là con cái là cha mẹ đặt đâu ngồi đó à, mình đi học mình đi làm ha quen biết cho đã vậy cuối cùng ba má lắc đầu là mình chịu thua rồi mình nhiều lắm nhiều lắm cách đây à, vài năm á, thì cái chuyện nó vẫn còn hình như thì hiện giờ ở xã hội Việt Nam tôi nghĩ chắc cũng còn mà chắc ít hơn xưa có nghĩa là mình quen biết yêu đương họ hẹn là cái chuyện của mình nhưng mà bố mẹ đó à, bố mẹ đó là quyết định là mới là quyết định tối hậu là vì sao hồi nhỏ hồi trẻ đó tôi thấy cái chuyện đó hơi kỳ kỳ nó hơi ác ác trong khi mình mình thương người đó mình về mới ở người đó được đúng không mà mà mình mình cưới về là mình ở chứ đâu phải là ba má đâu mà tại sao ba má lại bắt mình phải đi lấy cái người mà ba má muốn chứ không phải là người mình muốn tôi thấy nó hơi kỳ kỳ nhưng mà ở cái tuổi này thì tôi thấy cái đó nó không phải là nó hay trăm phần trăm nó không là dở nó không phải hay trăm phần trăm nhưng mà đúng là nó cũng có nó cũng không phải là dở hết nghe là sao là bởi vì à, đương cuộc giả mê tiếng tàu nó nói đương cuộc giả mê có nghĩa là sao là người trong cuộc thường á, là nó hơi tối mắt chuyện người mình sáng mình chuyện mình mình quán quán là quán gà đó mình thấy bị đuôi lắm mình thấy đường ừ. thì là tuổi trẻ trẻ người non dạ nghe ăn chưa no lo chưa tới nhiều khi đấy mình thương nhầm cái thằng thương nhầm cái nhỏ con gái đâu có đáng chẳng qua là mình vừa mắc nó ở một khía cạnh nào đó vừa mắc nó ở giọng nói ở cái nét mặt nụ cười hàm răng nốt ruồi ờ, một một cái tài lẻ một cái tài vật nào đó thôi nhưng mà thật ra đó thì những cái đó đó nó không có đủ để bảo đảm cho một cái cuộc hôn nhân đẹp an toàn cho mình về sau không đủ để cho mình có thể nương tựa một đời nha ừ, cho nên cái lúc đó nó phải nhờ đến cái sự bình tĩnh khách quan ừ, của bố mẹ người ta nhìn vào người ta, người ta bình tĩnh mà ta đâu có bắt mớ người ta, người ta không hề có cái cảm xúc người ta không có can thiệp trong cái chuyện lựa, lựa chọn mà ta thường tí dùng lý trí ta thấy rằng con Lan nó thương tí con Hương thương Lan thương Tèo thì họ thấy rằng không được con Lan thì nó vậy nhưng mà thằng tí thì tẩm không xong gọi là thằng tí ok nhưng mà bố mẹ thằng tí thấy con Lan mới được thấy con Hương cũng không được ví dụ như vậy thì ở đây tại sao chúng ta phải nghe pháp tại sao chúng ta phải cần tới minh sư thiện hữu nó cũng giống y như trường hợp các cô cậu mới lớn phải cần đến ừ, cái sự góp ý của bố mẹ của người lớn của người giám hộ trong gia đình nha thì ở đây mình nghe pháp cũng như vậy đó bước vào cái dòng chảy sinh tử rồi chúng ta ai cũng là gọi là cô cậu mới lớn hết ai cũng có một cục thơ ngay ở trên mà nếu để mình tự quyết thì đôi khi nó cũng có chỗ nhầm nha nó cũng có chỗ nhầm cho nên là chúng ta phải nghe pháp chúng ta phải có ba thứ trí trí văn tư và tu trí văn ở đây có nghĩa là à, những gì mình nghe những gì mình đọc được à, bằng mắt bằng tay còn trí tư là mình dựa trên kiến thức à, của mắt của tai đó mà mình suy tư tiêu hóa cảm nhắm thấm thía còn cái trí tu đó, đó là cái trí mà nó có được từ cái đời sống tĩnh lặng của một hành giả nhớ nha ừ. thì cái chuyện tiên quyết đầu tiên cái điều kiện cần và đủ à, đó là à, là chúng ta phải có cái kiến thức giáo lý căn bản rồi sau nó mới trên nền tảng đó chúng ta mới có khả năng suy tư rồi có khả năng tu tập tức là từ quan điểm nhận thức để dẫn đến quan điểm hành trì nhớ nha ừ à, cho nên đó là tôi nhắc lại tùng thiện như đăng mà tùng ác như băng có nghĩa là làm thiện ấy nó khó như leo núi vậy thôi mà làm ác nó dễ như là là trượt tuyết hoặc là là xuống là tuột dốc nó dễ lắm cứ để cái mông lên là hất cái là đi cái hào nhưng mà leo thì không có được trượt núi nhiều khi mình mình mình sảy chân mình có thể trượt nhưng mà không ai sảy chân mà đi lên núi đó vậy đó không có không ai mà sảy chân lỡ chân mình đi lên núi đó. mà chỉ có chỉ có sảy chân thì trượt thôi muốn lên là mình phải có cố gắng muốn lên phải có cố gắng kể cả mình đi lạc đường kể cả mình đi lạc đường thì cũng phải ừ, có cái cố gắng mình mới lên được tới đỉnh nha ừ. cho nên tùng thiện như đăng tùng mát như băng là như vậy đó ừ. cho nên tôi trở lại cái nội dung của tôi bữa nay đó, đó là chúng ta nội nguyên cái nội dung này chỉ, chỉ là gợi ý với các vị về hai câu hỏi ta nên chọn cái người mình thương hay là chọn cái người thương mình à, ở đây hoàn toàn không có gì là đời hết nha ở đây tôi không có can thiệp ờ, không có nói gì vào cái chuyện các vị yêu đương hay là chọn lựa ai tôi mới nói tôi chỉ mượn cái câu đó để mà tôi nói về Phật pháp thôi thì trong đời sống này có nhiều người có nhiều người mà đa phần chúng ta không phân biệt được cái mình thích và cái mình ghét mình không có phân biệt được cái mình thích ờ, với cái cái cái có lợi và cái có hại mình không, không phân biệt được biết Phật pháp rồi thì mình học được lời Phật Phật dạy rất rõ cái chuyện đó Phật dạy rất rõ Phật dạy có một cái pháp môn ờ, đó là trí tuệ mà cái từ chuyên môn gọi là trạch pháp giác chi đã hâm ma viết chi giác xong với chăng á trạch là lựa trạch là chọn nghe trạch là lựa à, nói nó hơi nặng nó lại nặng một chút mình hơn con thú ở chỗ đó là mình có khả năng chọn lựa à, còn con thú thì nó hoàn toàn nó sống theo bản năng à, nó sống theo bản năng à, nhớ cái đó và tôi còn nhớ đó là, là tây nó có một câu hay đó nó nói rằng đó là mỗi người đó đều có cái khả năng và cái bản năng cái bản năng thì tự mình cứ nhắm mắt là đi theo nó nhưng mà cái khả năng đó, thì phải có vun bồi nghe mỗi người à, mỗi người có cái cái khả năng và cái bản năng cái bản năng là cái tự nhiên cái khả năng là cái phải cái, cái, cái mình phải trao dồi chứ không phải tự nhiên mà có ừ. thì ờ, cái cái cái các vị có thể hỏi tôi vậy chứ xong rồi tôi nghe pháp tôi buồn ngủ quá tại sao tôi chuyện mà tôi thọ bắt quan nó khó quá tại sao tôi ngồi thiền nó khó quá thì làm ơn quay trở lại câu hỏi sáng này của tôi đó là chúng ta nên sống với cái người mình thương hay là sống với người thương mình à như là hồi nãy tôi đã có nói rồi có có nhiều lý do để chúng ta từ chối một người hay là một vật một là mình ghét nó hai là mình không thích nó ba là nó không có lợi và bốn là nó có hại à, vì một trong bốn lý do này mà chúng ta từ chối một người hay một vật ở đây đối với thiện pháp và ác pháp cũng vậy chúng ta phải tự xét coi cái thiện pháp nó là cái cần hay là cái mình thích đó là chuyện thứ nhất thứ hai thiện pháp đó là cái có lợi hay là có hại thì mình thấy ờ, giữa cái cần và thích đó, thì mình thấy cái cần nó nó quan trọng rồi giữa cái lợi và cái hại đương nhiên là mình chọn cái lợi rồi không nghe thì đơn giản tôi biết chắc trong râm ai nghe tới đây cũng nói ô biết rồi biết rồi nhưng mà mình ngẫm lại đời sống mình coi đa phần là mình cứ chạy theo cái mình thích hơn là cái mình cần đó. cái thứ hai là chính vì chạy theo cái thích cho nên chúng ta làm lơ đi cái có cái chỉ cái khía cạnh lợi và hại và ngay ngay trong cái chuyện mà mình lựa cái lợi đó thì cái lợi nó cũng có nhiều trường hợp trong kinh nó lợi nó có ờ, hai trường hợp một là cái lợi ngay trước mắt một là cái lợi trước mắt hai là cái lợi về sau thì đa phần là chúng ta nếu mà có biết chọn lựa đó à, thứ nhất là đa phần là chúng ta chỉ biết chạy theo cái cái thích hơn là cái cái cái cái, cái, cái cần chính vì vậy cho nên chúng ta nó không quan tâm đến cái cái cái cái lợi cái diện lợi hại mà cái lợi mà nếu có quan tâm ấy thì đa phần là chúng quan tâm đến cái lợi trước mắt thôi chứ không nghĩ đến cái lợi về sau trong khi đó theo trong kinh Phật ấy một người phật tử thứ thiệt ấy nha một người phật tử thứ thiệt ấy mỗi lần mà gặp chuyện buồn ấy phải ghi nhận rằng đây là cái quả xấu từ nhân xấu ta sẽ không tiếp tục tạo nhân xấu nữa không? mà mỗi lần mà được cái vui đó thì hành được cái tốt thì hành giả phải nhớ rằng đây là cái quả lành có từ nhân lành nào đó và mình phải nỗ lực tạo nhân lành và phải nhớ một chuyện rất là quan trọng tất cả những ai đang có có mặt trong cái room ngay giờ này hoặc là đang nghe lại cái bài giảng trưa nay của tôi cũng phải nhớ rằng tôi không có cần biết cái gia cảnh cái sức khỏe cái kiến thức của các vị tới đâu nha tôi không màng tôi chỉ biết chắc rằng các vị mà có đủ cái thời gian có đủ cái điều kiện tâm lý để nghe một bài giảng bất kể của ai nha thì bản thân các vị đã là người may mắn hơn cả là cả tỷ người trên hành tinh này tôi phải xài đến chữ tỷ tức là chính con zero vì sao vì có hàng tỷ người trên hành tinh này họ không có cơ hội để nghe Phật pháp thôi bây giờ mình nói mình đạo Phật mình nói Phật pháp nghe ghê quá thôi bây giờ mình, mình nói chữ khác có cả tỷ người trên hành tinh này không có cơ hội để họ được nghe những cái đề tài mà nó gọi là mang tính gợi ý mang tính đề nghị cho cái đời sống tâm linh tinh thần tôi biết không có ăn còn không có mà làm gì có thời gian quý vị ăn mà còn không có mà rồi có những người bị bệnh nhiều bệnh vì nghèo vì nợ nần vì thù oán vì vấn đề pháp luật à, bị một cái gì đó mà hoặc là bản thân họ nói thì trong kinh là người độn căng ấy, là cái này của họ nó không có làm việc nhiều cho nên họ không có nhu cầu tâm linh cho nên họ cũng không có dịp để được nghe những cái bài nói chuyện của ai đó không phân tôn giáo nha ừ. của ai đó mà nó mang cái nội dung gọi là hỗ trợ xây dựng gợi ý đề nghị dạ. Dạ, khơi gợi cái dịp cho nên bây giờ mình khi mà mỗi đời, mỗi phút giây trong đời sống mà mình được cái gì đó thì mình mới nhớ rằng hôm nay ta được như vậy chắc chắn là do một quả lành đời, đời trước hôm nay mình ờ, một là một người đàn bà đẹp đi đâu cũng được người ta ngưỡng mộ chắc chắn đây là một cái quả lành của cái nghiệp nào đó trong quá khứ hồi nay mình có tí tiền hơn nhiều người khác thì đó là cái quả lành nó đề, đề trước hôm nay à, mà mình là có được sức khỏe này có tiền bạc có nhan sắc có chút tiếng tâm có chút uy tín có chút chức vụ thì mình hãy nhớ rằng cái này là quả lành à, của một cái thiện nghiệp nào đó trong quá khứ nhớ như vậy thì khi mà nhớ thường xuyên như vậy thì tự nhiên chúng ta sẽ thấy cái thiện nó là cái gì đó rất là gần với mình à, mình thật biết đó là cái người thương mình lúc bây giờ không phải là, là lúc bây giờ không phải là mình mình không cần mình thương nó không cần mình thích điều thiện mà chỉ cần mình biết điều thiện nó nó sẵn sàng tốt mình thiện nó chính là cái thương mình điều thiện chính là người thương mình còn cái bất thiện nó là người mà mình thương nó mà nó không thương mình nhớ cái đó điều này rất là quan trọng nha rất là quan trọng tôi nhắc lại có nhiều người đối với họ một cái cơ hội mà có lòng lành nó khó lắm tôi gặp rồi gặp nhiều lắm không đừng nói vậy phải nói là hầu hết hầu hết những người tôi gặp thì ai cũng đồng ý là cái tâm lành nó khó có tâm, tâm tâm ác khó không mặc dù mình cũng đi chùa tùm lum nhưng mà ngồi xuống là cái tâm bất thiện không mà các vị phải có cái gan nhìn nhận cái đó nha đừng có vì xấu hổ rồi hèn rồi đi giấu cái đó có thiệt nha có thiệt có nghĩa là một ngày như vậy đa phần chúng ta sống ở tâm xấu không mà kể cả bây giờ mình có buông bỏ bạc triệu ra mình cúng dường mình có ngồi thiền mỗi ngày thì tôi lâm hết nhưng mà tôi vẫn đoan chắc là cái tâm xấu lúc nào cũng nhiều hơn là cái tâm tâm lạnh hết nhớ cái đó, cái đó rất là quan trọng nha ừ. thì bây giờ cứ nhớ cứ để tránh trường hợp đó thì mình cứ nhớ lại câu hỏi ta đang thương ai thương kẻ thương mình hay thương kẻ mình thương thì cứ nhớ tự hỏi mình câu đó à, mình đang thương cái thằng thương mình hay là, là cái đứa mà mình thương thì cái đứa mình thương mình phải xét lại mình phải xét lại cái đứa đó nó có nó cái thương thằng đó nó có lợi hay là có hại à nhớ cái đó à, nhớ cái đó cái đó rất quan trọng còn cái người mình thương cái này nó là chỉ cho cái thiện pháp thiện pháp là chỉ nó giống như cái người thương mình mà mình cũng không mấy khi mình tha thiết thì tôi nghĩ rằng đây cũng là một công thức trong cái đời sống hôn nhân trong cái chuyện lựa chọn ý trung nhân lựa chọn cái người hôn phối phối ngẫu và đồng thời nó cũng là cái gợi ý hay cần thiết cho ngay chính cái đời sống của mình cho, trong cả cái cuộc đời này à, cứ là từ cái ăn mặc ở tiếp xúc giao du tất thể đều phải dựa trên trên cái câu hỏi đó trên cái câu tự vấn đó nhớ nha là tôi đang đi theo cái người thương tôi hay là cái người tôi thương ừ. thì theo trong kinh nói đó thì bất cứ một đức phật nào đức phật tổ trên đẳng chánh giác nào à, thì nguyên thủy á, đều giống như chúng ta y chang nó mới khác vậy đấy. à, ngày khi mà ngày chưa thành phật ngày còn là người phạm lúc mà chưa có gọi là sơ phát bồ đề tâm chưa có cái khởi nguyện thành phật ấy, thì các ngài cũng là y như mình vậy thôi nhớ nha y chang mình nhưng mà do là gần gũi minh sư thiện hữu rồi cái gì nữa do ba trí văn tư tu à do do có gần minh sư thiện hữu thì nó mới có cái văn tư tu do có văn tư tu thì các ngài mới có cái đại bi ừ, đại trí hay rồi từ cái bi trí nó, tạo ra cái đại gì đại hùng đại lực nhớ nha từ cái bi trí mà nó nó đúng mức cái được chứ còn cỡ trong rung mình cái thứ rác rưởi như mình thì chắc còn khuya lắm nhưng mà bồ tát khi mà cái bi cái trí bi là gì bi là có cái lòng thương vạn loại chúng sinh à, còn trí là gì trí là hiểu rằng ừ, có mặt ở đời này chỉ là khổ thôi trong hình thức tình trạng môi trường bối cảnh nào cũng chỉ là khổ tệ đấy đó là trí còn cái bi là thương lấy muôn loài đang sống trong cái khổ thì cái bi trí này nó đến một cái mức độ mà gọi là đủ xài đó đủ xài đây là gì là các ngài là đủ để các ngài phát nguyện trở thành một vị là vô thượng chánh đẳng chánh giác của đức phật tổ à, để mà giúp những kẻ hữu duyên ha thì uh, kể từ giây phút đó trở đi đó không? kể từ giây phút đó trở đi thì cái khuynh hướng mà thiện pháp ở trong trong trong bồ tát á, nhiều hơn mất màn hình rồi dạ, các vị còn nhìn... thấy tôi không dạ vẫn còn nhìn thấy sư sư dạ tụi con vẫn còn nhìn thấy sư thấy à? hiện giờ vẫn còn dạ dạ vẫn thấy tôi dạ sư, sư, sư rắc rắc cái con mao xíu xíu rồi nó nó nó nó, bật lên lại tại nó có cái timer ở sư à dạ dạ rồi ừ. thì kể từ khi mà ngài là sơ phát bồ đề tâm phát nguyện thành một vị phật rồi theo cái ờ, thời gian ờ, càng lúc ờ, thì thì cái đạo tâm nó càng lúc nó càng vững mạnh dần à, vững mạnh đến một lúc mà lúc bây giờ đó thì Bồ Tát gọi là trở thành cái người làm bạn với điều lầm từ lúc nào bản thân ngài cũng không biết nghe, còn mình đó, thì mình vẫn cứ xem là bạn bạn mình vẫn sẽ là người gọi là đánh bạn với ác à, kết bạn với ác ừ. như đánh bạn thì nghĩa là kết bạn chứ đánh em có nghĩa là, là, là, là, là xung đột nha ừ, kết bạn thì là là là là là đến một lúc nào đó khi mà trong tôi đã nói cái quan hệ giữa uh, uh, nhân với quả rồi quan hệ giữa nhân với nhân đó à, khi mà tâm lành của mình nó càng nhiều thì chính cái tâm lành này nè nó làm nền tảng cho cái tâm lành khác đó, đây là điều rất là quan trọng và giảng cái trưa này có thể rất là khô đó đối với nhiều người nó rất là khô nhưng mà nó tuyệt đối quan trọng nha tôi đang giải về cái thiện ác của của Phật pháp này, ừ, trong cái quan điểm Phật pháp thì chính vì Ờ, chúng ta sống nhiều với thiện tâm thì cái thiện tâm trước nó trở thành ra cái lực đẩy cho cái thiện tâm sau ờ, ví dụ như là mình thường sống gọi là hào sản rộng rãi thì chính cái hào sản này nó, nó của kiếp này nó sẽ là tầm làm cái nền tảng tâm thức cho cái hào sản kiếp sau mình thường sống với tâm từ bi kiếp này thì đời sẽ sinh ra mình dễ dàng có cái tâm từ bi có nhiều người họ gặp từ khá khổ họ không có biết chạnh lòng họ không biết trắc ẩn họ không có biết bất nhẫn quý vị có ừ. có và có đôi khi có những người họ thấy người khác khổ họ chịu cũng được thì cái đó không phải là do một đời này họ có đâu mà do nhiều kiếp họ gần gũi minh sư tiện hữu và được lắng nghe chánh pháp nhiều đời rồi bản thân họ cũng có ba trí văn tư và tu nha cho nên đời này sinh ra nó là khi họ gặp người khác khổ họ chịu cũng được thì đã bởi vì do nhiều kiếp họ đã từng à, từng à, có cái từ tâm có tâm bi mẫn đối với người khác cho nên bây giờ sinh ra không mới có được cái tấm lòng như vậy tấm lòng là nhạy cảm trước cái khổ người khác còn trong khi đó có nhiều người là cứ trơ trơ vậy đó à, vì sao là vì chính vì kiếp trước họ thiếu cái nhân nhân từ bi cho nên đời này sinh ra họ cũng tiếp tục không có nhân từ bi nhớ nha và đối với bồ tát chánh đẳng giác đó, thì lúc đầu đó, thì ngài như mình vậy đó là ác nhiều hơn thiện rồi đến một lúc nào đó thiện ác tương đương nghĩa là lúc tu lúc không và cuối cùng sắp thành phật thì thiện nhiều hơn ác nhớ ba cái này nha bài giảng trưa nay có rất là nhiều điều mà để bà con ghi lại bồ tát là cái hành trình của một người chuyên đạo nó gồm có ba bước bước một là ác nhiều hơn thiện thích thích ác thôi thích đi thích điều người thương chứ không có không có quan tâm đến ai đến đến người thương mình đấy nhưng mà đến một lúc nào đó thì ở bồ tát thiện ác bằng nhau có nghĩa là có cơ hội là tu là tu liền mà mà hãy mà có cơ hội làm bậy là bậy liền thì đó được gọi là thiện ác bằng nhau còn mình bây giờ thì có cơ hội làm ác làm bậy là bậy liền nhưng có cơ hội làm thiện thì chưa chắc có cơ hội bố thí có cơ hội thọ giới có cơ hội ngồi thiền có cơ hội nghe pháp có cơ hội phục vụ có cơ hội cung kính chưa chắc là mình tranh thủ cơ hội đâu nghe không chứ đừng có ngồi mà nói là tôi học giáo lý 5 năm 8 năm tôi tu thiền miếng điện thầy của tôi là ngày Sitagu ngày Pa Áo ờ, rồi ờ, ngày ờ, tịnh giác ngày hộ pháp không đám được nha chưa đâu quý vị À, mình cứ tưởng tượng không mà cái đó là toàn là nhãn hiệu thôi không cái chuyện mà mình quy với ai ai mới đó là nhãn hiệu thôi cái chuyện mà các vị biết đạo 8 năm 15 năm 27 năm 41 năm đó là nhãn hiệu thôi mà ở trong nước mình biết rồi mình xài đồ tàu mình biết nhãn hiệu chưa chắc là phẩm chất không cái nhãn hiệu ở mấy xứ tiền tiếng như ở thụy sĩ mà họ để cái cái cái cái cái cái cái cái, cái, cái hiệu đó thì mình có thể tin cậy cái chất lượng nó đúng là như vậy nhưng mà ở bên cái xứ như tàu Thái Việt Nam cái nhãn hiệu này nó chưa có nói gì về cái phẩm chất bên trong hết cho nên rất có thể mình là phật tử kể cả mình là người xuất gia nhưng mà thật sự là mình ờ, là có đúng là người biết tận dụng cái cơ hội để làm thiện hay không cái đó tôi nghĩ phải xác lại nhớ nha phải xác lại cho nên chúng ta vẫn phải nằm ở trong cái nhóm một có nghĩa là ác nhiều hơn thiện à, còn cái nhóm 2 đó là khó à. nhóm 2 có nghĩa là thiện ác bằng nhau dễ sợ chưa thiện ác bằng nhau đó mà đã được xem là nhóm khó đó quý vị là sao ta có nghĩa là có cơ hội làm bậy thì cũng nhào vô làm bậy nhưng mà có cơ hội làm thiện thì cũng không bỏ qua thì cái hạng này gọi là thiện ác bằng nhau à. còn cái hạng thứ ba là là số 1 à, ờ, tiếng tàu nó kêu là chết lâu à. mỹ nó kêu là number one đấy cái cái trường hợp thứ ba là thiện nhiều hơn ác có nghĩa là có cơ hội làm thiện là làm liền nhưng mà trong 100 cơ hội ác thì mình cũng chỉ có lỡ tay vài vài vụ thôi không? Ờ, vài vụ thôi ừ, còn đa phần là thiện gặp cơ cơ hội thiện thì làm nhưng mà ác thì chúng ta né đó là thứ ba còn tới thánh nhân thì sao cái người mình cái người chứng thánh thì họ không còn có bất thiện nữa nhớ nha ừ, không có bất thiện nữa đúng là chỉ thuần thiện thôi còn riêng chúng ta đó là chúng ta nằm ở trong nhóm một phần lớn phần lớn 99 phần trăm chúng sinh phàm phu là nằm trong nhóm một có nghĩa là ác nhiều hơn thiện chỉ có một phần trăm là thiện nhiều hơn ác à, nhưng mà đừng nghe như vậy rồi nản à, à, mất tự tin cho rằng trời ơi tôi làm sao được có mặt ở trong cái cái một phần trăm nó được đó là một cái suy nghĩ rất là tiểu thừa nha rất là tiểu thừa tại vì sao bởi vì chúng ta có biết mình là ai mà chúng ta lại không có dám tin là mình là người nhóm mọ mình là người nhóm hai à, làm sao mình dựa vào đâu mà mình mình nói rằng mình không có nằm ở trong cái một phần trăm kia vấn đề là mình có nỗ lực đủ hay không nha ừ. chứ, chứ bây giờ chỉ cái trời mới biết là các vị và tôi các vị đang nghe đó và tôi chỉ có trời biết là các vị và tôi ai là tu nhiều ngay thôi nha chứ mình đâu có biết Phật niết bàn rồi chư thánh niết bàn sạch sẽ rồi thì làm sao mình biết ai mà mà tu nhiều nghe mình có biết lắm không cho nên hôm nay dầu trong rung này là một quý vị là một người một bà cụ không có biết chữ nha nghèo khó không con cái nó mở máy dùm cho ngồi nghe ké ví dụ như vậy đã già bệnh nghèo dốt à, nhưng mà chưa biết giữa bà cụ đó với tôi ai tu nhiều ngay bây giờ bà cụ đó bà khuyên em bà tắt thở một phát bây về mình uh, ờ, miếng điện ờ, trở thành một vị gọi là sư trẻ thần đồng không thì trong vòng 20 năm sau thì coi như là lúc đó là tôi 70 thì tôi gặp ổng rồi tôi hết hồn nha hai nếu đúng là thần đồng thứ thiệt đó bởi vì tôi biết là bên Thái Lan đó có ờ, một vị mà bây giờ còn sống đó là ngày Lady em xin lỗi ngày Payutto ngài Payutto lúc chuông đồng hồ đóng các vị có còn nghe giảng không dạ con sư dạ, dạ con dạ, nghe. Lúc, cái tiếng chuông đồng hồ nó không có quấy rầy phải không ạ dạ không, nó, nó, dạ, nó không. nhỏ lắm sư và nó cho mình biết ok hay quá hay rồi rồi, rồi. rồi thì ngày ngày ngày ngày ngày ngày ngày bà giúp tô đó các vị có biết cái này mới khiếp là ngày tỉnh giác mình á cái vị mà vừa tỉnh bên Việt Nam đó thì ngài học tiếng Pali đó là cũng mấy chục năm mà cái chương trình Vinh Bến nó gồm tới 9 năm thi đậu cái năm thứ 9 thì được cái bằng và dấu cáo cáo là chính và dốt và dấu cáo mà ngài thì cái trật cái vụ cái trật cái vụ cuối cùng ngài chỉ đậu có lớp 8 thôi nhưng mà có điều đó là trên mặt hành chánh chứ còn ở trong cái mà về mặt gọi là chất lượng ấy, thì ngài giỏi bằng 8 cái ông lớp 9 bởi vì sao vì thượng sĩ già mà à, cho nên cứ học hoài học hoài như vậy cho nên ngày tuy là ngày mới cứ học ngày thi đậu đậu lớp 8 nhưng mà ngày thì gọi là là, là, là, là, là có thể làm thầy và ừ, có thể làm giám khảo cho mấy cha lớp 9 được giỏi như vậy đó. tuy nhiên ngày cũng phải ừ, mất cũng phải mấy chục năm mới được cái cái cảnh giới đó, đó. trong khi đó ngày và tô tôi mới vừa nói đó các vị tôi nói các vị hết hồn năm ngày 19 tuổi là ngày đã đậu cái bằng có dấu cáo rồi đôi khi người ta mấy chục năm còn ngài có năm 19 là ngài đã có bằng bà chúa cáo và chính hoàng gia Thái Lan một năm sau đó khi mà ngài được 20 tuổi chính vua Thái Lan đã đứng ra tổ chức đại giới đàn cho ngài thọ giới tỳ kheo dẫu góp như vậy và cách đây mấy năm cách đây mấy năm tôi tôi có dịp về Bangkok tôi đi với một vị sư bạn ừ, tức là thượng tọa Minh Tánh thì ờ, với một vị nữa bây giờ <clears throat> một vị nữa biết tôi có nhớ lộn không tại khác tôi đi với một hai vị sư bạn đi vô trong cái tiệm sách ở Bangkok thì uh, tôi có gặp mấy vị ờ, sư tại trong Thái Lan trong mấy cái tiệm sách thì nhiều lắm thì tôi có gặp một hai vị trung bình đó là cái lần nào đi sách cũng gặp thì mấy vị sư bạn đi chung mấy vị mới thấy mấy chỉ mấy, chỉ cái ông sư đó ông cao cao đen đen đó tính là tuổi nhỏ hơn tôi mà đã đậu xong cái lớp 9 này. tức là cái cao đẳng phản ngữ vậy đặt bên Thái Lan thấy nhiều lắm nhiều lắm cái Lan nhiều lắm à, thì tại sao tôi muốn nói một cái dòng như vậy tôi đang nói nói một cái à, đi một cái vòng tròn như vậy cho quý vị thấy là bởi vì cái cơ duyên nha cái cơ duyên của mình trong nhiều đời đó cơ duyên khi mà cái duyên mà nó chín mùi rồi đó thì dễ lắm cơ duyên nó tới thì cái chuyện mà mà năm tháng nó, nó không có nghĩa lý gì trơn chín mùi thì tôi trở lại tôi trở lại cái đề tài đó là cái cái cái cái à, cái, cái, à, cái cái, ờ, cái toàn bộ đời sống của mình từ hôn nhân cho đến sự nghiệp à, cho đến cái chuyện tu hành lúc nào cũng phải tự vấn mình đó là mình à, đang đi theo cái người thương mình hay là cái người mình thương thì tôi mới nói đó có nghĩa là do cái túc duyên cái nhiều đời à, mà mình thương cái thiện hay mình thương cái ác nhưng mà giàu mình lỡ là cái kẻ thương thích điều ác thì mình cũng phải nhớ lại ác đó là cái mình thương chứ nó không có thương mình còn cái thiện là cái mà nó thương mình dầu mình có thương nó hay không thì cái thiện đó, nó là cái là cái người thương mình đó không thì bọn tôi quay trở lại là chúng sinh trên đời gồm có ba hạng có nghĩa là cái hạng ác à, nhiều hơn thiện thiện ác bằng nhau à, và thiện nhiều hơn ác ừ, nhớ cái đó thì càng lúc nhà Bồ Tát càng tu thì từ cái hạng một nhóm một ngày mới lên đến nhóm hai đó mà nói theo trong nói theo ngôn ngữ thế gian đó, thì chúng ta từ lớp 8 cho lên lớp 9 là giỏi từ lớp uh, ờ, 11 lên tú tài là giỏi từ cái trung học lên đại học là giỏi à, từ cái master mà lên cái PhD là giỏi không nhưng mà trong đạo mình thì tất cả những cái giỏi đó nó không bằng cái chuyện mà mình nhảy nhóm à, tức là từ cái nhóm một mà lên được nhóm hai đó cái này cái cái này đó là mới là ngon lành đó là nhảy nhóm không? nhóm một là ác nhiều hơn thiện Đấy. nhóm hai là thiện là, là là thiện ác bằng nhau rồi cái nhóm ba là thiện nhiều hơn ác đó thì cái nhảy nhóm đó, nó mới giỏi đó từ nhóm này mà nhảy được nhóm kia cái đó mới giỏi và ờ, cái cái trong cái cái cái cái cái, cái, cái, cái, cái tâm thức của chúng sinh đó, thì buổi đầu chúng ta chỉ nghĩ đến lợi hại thôi à, xin lỗi buổi đầu chúng ta nghĩ đến cái thích và không thích thôi nhưng mà từ từ chúng ta sẽ nghĩ đến cái lợi và hại nha tới đây nó lại có ba bước để mình đi ừ. bước một là chúng ta chỉ quan tâm đến cái gì mình thích và không thích thôi à, chứ không không có màng đó chỉ nó là ác hay là thiện cái bước hai là chúng ta quan tâm đến cái thiện à, để mà tu tập phun bồi và tránh cái ác đó. nhưng mà tới bước ba thì khi mà cái thiện nó trở thành ra cái bản năng đó cái thiện nó trở thành bản năng thì lúc bây giờ tự nhiên tự nhiên nó làm chuyện tự nhiên thôi làm chuyện tự nhiên chứ mình không cần cố gắng nhiều đâu tại vì tôi biết có những người mà cái lòng từ bi của họ nó đến rất là tự nhiên và cái khả năng mà mà mà hiểu biết giáo lý của họ nó đến một cách rất là tự nhiên họ không có gồng mà trong khi đó có những người là họ muốn nhớ một bài học một cái vấn họ như muốn nhớ một vấn đề giáo lý họ phải mất rất là nhiều công sức rất là nhiều thời gian để mà nhớ được cái bài học giáo lý đó rồi phải họ phải mất rất là nhiều thời gian để họ thấm thiết đó chưa kể là hành trì nha chưa kể là hành trì nha tôi ví dụ ví dụ như là những cái định nghĩa về từ bi hỷ xã tôi nói không biết là bao nhiêu lần mà có nhiều người phật tử khóa học nào họ cũng dự kể cả nghe online vậy chứ gặp mặt họ trong một cái lớp học đó hỏi là họ cũng trả lời tiếng quốc. cho nên chuyện đầu tiên à, chuyện đầu tiên là nhớ đã khó thì nói gì hiểu à, họ phải nhớ được rồi họ mới hiểu cái họ nhớ và cái cuối cùng là hành trì được cái mình hiểu nhớ nha cái đó khó cho nên là buổi đầu thì mình thuộc về cái nhóm là gọi là, là, là, là, là đi theo đi theo cái quan tâm đến cái thích và cái ghét tới cái giai đoạn 2 là chỉ còn quan tâm đến cái thiện và cái ác thôi à, tới tới, tới cái trường hợp thứ ba là lúc bây giờ là không cần quan tâm mà tự nhiên cái thiện nó thành thói quen tự nhiên cái đi xuất gia là tự nhiên giới trong sạch giữ giới trong rất là dễ dàng à, có những người bố thí rất là dễ dàng có những người học đạo rất là dễ dàng có những người hành thiện rất là dễ dàng ừ, xưa nay giống như họ đi lạc vậy đó bây giờ gì giờ họ biết được cái đó rồi họ, họ họ thực hiện nó cách rất là đơn giản họ không có cố gắng gì hết không cần quan tâm hết tự nhiên ừ, tôi biết tôi có biết những nhiều, nhiều người như vậy ừ, họ học đạo cái rất là đơn giản nói họ mớm mớm ý rồi hiểu rồi và có những người họ giữ giới cái rất là đơn giản có những người họ bố thí rất là đơn giản có những người họ đi tu thiện rất là đơn giản chỉ cần dạy họ là làm gì biết nấy nhớ nha à, làm gì biết nấy Ờ, và trong lúc mà đang sinh hoạt như vậy ờ, mà có cái tâm bất thiện thì nhớ ghi nhận biết nha à, rồi khổ lạc buồn vui dễ chịu khó chịu thì mình biết nha chỉ ghi nhận thêm cái đó nữa thôi nhớ nha à, và hãy luôn luôn nhớ rằng ừ, cái thân này tâm này nó là sự ghép nối của vô số sát na buồn vui thiện ác sướng khổ họ chỉ bao nhiêu đó họ chỉ nghe tổng thời gian mà học về kỹ thuật á họ chỉ mất có khoảng 15 phút là họ tu được rồi 15 phút thôi ừ làm gì biết nấy đó là bước một rồi bước hai là từ từ mới biết thêm là mình đang đi mà lúc đó có tâm tham tâm sân vô mình biết ờ oh, đây là tham lam này, này là sân hận nè cái này là hoài nghi nè cái này là bụng xỉn này cái này là ganh tị này chỉ vậy thôi và cái điều nữa nhớ rằng mà đời sống của mình nó chỉ là từng phút ghép nối của thiện ác buồn vui sướng khổ ờ, chỉ nhớ bao nhiêu đó ừ thì họ nghe họ tu được nhưng có những người uh, thì trên lý thuyết họ nói ào ào vậy nhưng mà trong thực tế họ rất là khó thực tập nhớ không nhớ cái đó cho nên là ừ, ở đây chúng sanh có ba hạng nữa cái chia chia hòa cho các vị nhớ cái hạng thứ nhất là chỉ theo đuổi cái thích và cái ghét thôi bất kể thiện ác cái hạng thứ hai là quan tâm tâm đến cái thiện và cái ác ừ, để hành thiện lành ác nhưng mà cái hạng thứ ba lúc bây giờ khi mà cái thiện mà nó trở thành thói quen rồi đó đó là một bản năng thứ hai à, bản năng đó là bản năng mình thì lúc bây giờ là mình tu tập rất là nhẹ nhàng rất là thoải mái lúc bây giờ cái thiện nó trở thành là cái người mình thương và cũng là người thương mình còn trước đây thì cái thiện nó chỉ là cái người thương mình chứ mình chưa thương được nó à, cái này mới cái quan trọng nha và một điều nữa ở đây tôi nói bằng một tinh thần khoa học chứ không hề có cái ý truyền giáo rao giảng nhồi sọ tẩy não nha đó là rất là nhiều người cho tới bây giờ họ cứ tưởng là cái chuyện mà hành thiện à, lánh ác giữ lòng lành là lời là, là, là là nguyên tắc là kỹ thuật của đức phật dạy thật ra đó là luật vũ trụ à, và đức phật là người nhắc lại đức phật là một nhà toán học ngài nhắc lại cho mình những nguyên tắc những định lý toán học chứ không phải là ngài là người tạo ra những cái công thức những định lý đó nhớ nha ngài không có tạo ra ngài chỉ là người khai sáng nói cho mình biết rằng trong đời đất nó có cái luật như vậy đó nhớ nha à, chứ còn không phải là ngài là người tạo ra những cái nguyên, nguyên tắc đó nhớ ở đây cái mà tôi muốn nói thì là chúng ta hãy bỏ đi cái nhãn hiệu phật tử chúng ta chỉ nhớ bằng một tinh thần khoa học thôi là tại sao chúng ta hành thiện lên ác tại sao chúng ta phải xem thiện là cái là cái người mình thương và cũng là người thương mình mà tại sao chúng ta phải xem cái ác là cái mà mà hại mình có chăng là mình thích nó chứ nó không có tốt gì làm với mình mà tại sao chúng ta phải có suy nghĩ đó tại sao bởi vì một lẽ rất là đơn giản tôi không có cần biết là các vị có cái lòng lành và làm việc lành nói điều lành à, nó sẽ trổ quả lành lúc nào tôi không màng cái chuyện đó mà tôi chỉ tin chắc một điều tôi tin chắc một ngàn phần trăm đó là tâm lành chuyện đầu tiên là nó làm cho các vị an lạc tới cái đó đây là cái lý do tại sao chúng ta phải xem các thiện pháp á phải xem cái điều lành á, nó là cái người thương mình à, còn cái chuyện mà mình có thương nó hay không thì tùy quý vị nãy giờ tôi đã nói muốn gãy lưỡi rồi nha nhưng mà cái quan trọng ở đây đó là cái tại tại sao nói rằng thiện pháp là cái người thương mình là bởi vì tôi không cần biết chừng nào thiện pháp trổ quả tôi chỉ biết rằng hệ có lòng lành là tức khắc lập tức an lạc vì nói theo trong A Di Đàm cũng nói như vậy à, khi mà anh có trí tuệ trí tuệ trong chánh pháp á, chứ không phải là lương lẹo lật lọng nha khi anh sống bằng trí tuệ bằng từ tâm bằng chánh niệm bằng thiền định bằng kham nhẫn thì ngay lúc đó anh đã được an rồi cho nên hạnh phúc ở đây nó không phải là destination mà nó là journey nha hạnh phúc nó không phải là đích đến mà nó là bản thân cái hành trình đó, nha nó là journey nó là cái trip nó là cái hành trình nó là cuộc đi chứ cái không cần cái destination nó cần là chỗ đến đâu à, chỗ đến này mới xa xôi lắm mà biết lúc nào nhưng mà cái trước mắt bản thân cái cuộc sống thiện nó là niềm vui rồi nha tôi nhắc lại dầu các vị có già có bệnh có nghèo có xấu có dốt cỡ nào nhưng mà khi các vị sống ở lòng lành thì các vị được an lạc và đây là lý do vì sao mà trong cái tiếng Pali gọi cái chữ lành là cú salad chữ cú lát trong tiếng mỹ chỉ là skills có nghĩa là khéo léo chữ thiện á, là khéo mà nhiều người họ không biết họ không biết họ tưởng thiện là lành là điều hay lẽ phải là đạo đức thị bóc giống không phải chữ thiện có nghĩa là khéo giống như thiện xạ là bắn giỏi thiện chiến là đánh giỏi thiện là khéo nha thiện là khéo nhau chữ thiện đây nó không hề có mang nghĩa đạo đức gì đây nó mang nghĩa kỹ, kỹ thuật thường túy là kỹ thuật nó không có mang nghĩa ethic ở đây mà nó là thường túy là technical thôi nhớ nha ừ. chữ thiện được đức phật gọi là cái tâm khéo là tại sao là vì có ai trong đời này mà không có ha gọi là thích sướng sợ khổ ai trên đời này cũng thích sướng sợ khổ hết ai cũng thích sướng mà sợ khổ mà khi mà anh anh muốn được sướng mà muốn không khổ thì anh phải sống bằng cái tâm lành thì cái đó mới gọi là khéo mới gọi là đúng đúng không anh muốn có một nồi nồi canh ngon thì anh phải nói đô nấu đúng nó mới ngon chứ nha yeah, nấu đúng nó mới ngon thì ai cũng ham sướng sợ khổ nhưng có một điều khi mình ham sướng sợ khổ mà mình lại sống bằng tâm bất thiện thì cái, cái sống bằng cái tâm trợ hơi đó thì mấy cái tâm nó được gọi là cái tâm không có khéo không có đúng không đúng kỹ thuật bị sai kỹ thuật không nhưng mà khi anh muốn được sung sướng thì anh phải sống bằng cái tâm gì sống bằng tâm lạnh mà tâm lạnh là tâm gì tâm lành là bất cứ cái tâm trạng nào mà nó đi ngược lại tham lam sân hận đố kỵ bụng xỉn toan tính nhỏ mọn ti tiện đê hèn không hại người à, thì những cái tâm nào nó đi ngược lại nó gọi là tâm lành à, còn cái chuyện mà các vị mà ăn rồi mà cứ mà nghĩ đến là tình thân đến nghĩ đến tiền bạc nghĩ đến quyền lực nghĩ đến chức vụ nghĩ đến tình cảm thì cái đó gọi là bất thiện bởi vì sao vì các vị tưởng tượng đi nếu mà đứa nào trên đời này mà nó cũng tập trung vô mấy cái chuyện đó thì cái thế giới này nó là địa ngục có đúng không các vị nghĩ kỹ nghĩ kỹ đấy nếu mà ai trên cuộc đời này cũng chỉ nghĩ đến cái chuyện tình dục tiền bạc tiếng tâm uh, uy tín chức vụ ăn ngon mặc đẹp Ờ, lụa là ờ, nhà cao cửa rộng mà không biết cái chuyện gì khác ngoài ra thì thế giới hôm nay nó thành ra địa ngục rồi quý vị à nó thành ra địa ngục rồi à, các vị quan sát giùm tôi mấy cái xứ mà trọng tiếng đó cái gì của công cộng là nó phá nát ăn cắp được thì gỡ cại chôm chĩa bỏ túi vác thiên quân đem về à, còn nhắm mà đem đi được thì cại phá đục gỡ cho nó banh ta lông hư dục à, một cái xứ mà coi như như nhà nhà người người tha hồ xả rác nhà nhà người người tha hồ đốn phá cây cối không à, thì cái việc tưởng tượng rồi cái xứ nó ra cái gì một cái xứ sở mà coi như là đừng hòng mà tìm lại được món đồ đã bị mất một cái xứ sở mà sơ hở một cái là nó trơn là sạch sẽ luôn thì các vị tưởng tượng một cái xứ sở mà ai cũng sống cái kiểu như vậy thì nó không có đáng sống mà thế nào là một cái đất nước đáng sống đó là một đất nước mà của rơi không sợ bị mất người nào nhặt được sẽ đem đến liên hệ với cái cơ quan à, ờ, nhà nước à, gần nhất để mà giao phó thí dụ như bên thụy sĩ cái chuyện mà mình ta lụm được cái ví tiền người ta đem lại ta giao cho thí dụ lụm tại nhà ga thì nó có cái office cái văn phòng ở nhà ga mình giao không à, ở phi trường ở phi trường nói tới đây tôi còn tiếc có lần ở phi trường trăm ba lúc tôi đang ờ, xếp hàng để mình mình đưa vé và đưa ờ, cái cái bên bển thì mình đi trong nước thì không có xài passport mà xài cái bằng lái bằng lái xe mình đưa cái vé cái bằng lái cho người ta để mình lên xe tham đi lên đi vô được cái boarding tại phi trường phi trường ở Tampa nó khó rồi đó muốn muốn đi xe tram vô chỗ boarding gate thì phải xuất trình cái đó mình mới cho mình vô cái cổng từ cổng đó mình đi xe điện vô tôi đang lâm cơm lâm cơm này tôi đang móc giấy tờ rồi tôi tôi nhìn dưới chân tôi nguyên một cái chiếc nhẫn trời ơi nó to đùng mà tôi thì thì chùa nhưng mà với chút kiến thức mà tôi biết đó, thì cái đó nó phải bật platinum bạch kim nó phải platinum nó mới trắng mà nó nặng như vậy mà cái hộp nó to như là hộp nhãn như vậy biết không to ờ, như lộn nhãn mà bây giờ tôi đang thuyết báo tôi kể cho bị nghe mà tôi còn thấy tiếc tôi nói trời cái đó mình chơi một phát là mình được hai cái cốc của calama luôn mà đó đâu phải tôi lấy của ai đâu nó rớt dưới chân ghét à, mà không biết của bố nào làm rớt mà mà tôi lụm lên tôi lụm lên tôi đem lại cái chỗ mà mà mà customer service tôi đưa cho người ta à đưa cho người ta tôi đưa cho người ta mà mà mà mà phải nói phải nói là một cái xứ sở mà người mất đồ có hy vọng tìm lại được thì xứ sở là xứ sở đang sống một cái xứ sở mà cái gì thuộc về công cộng đó, thì ai cũng có trách nhiệm bảo quản như là đồ của mình một cái xứ sở mà ra đường tình vô ý mà quẹt nhau cái là cả hai bên cùng xin lỗi không không biết ai đụng ngay hồi nãy nhanh quá nhưng mà khi quẹt ngang cái là hai người quay nhau quay mặt là sorry liền à, đó. cái xứ sở như vậy còn nếu mà một cái xứ sở mà gọi là ai cũng chỉ biết có phần mình không nó thì xứ sở đã sống sao nổi quý vị không bên mình mà coi quẹt là xăng tay áo rồi chữ thề rồi thách đấu rồi tùm lum hết thì mệt quá bên mình mà cọ quẹt ngoài đường là mình cứ y như rằng là thế nào cũng có gọi là sâu sát còn ở bên thị sĩ bên mỹ thì không nó quẹt một cái xong hai bên có thể cái chuyện mà hai bên xuống mà nhìn nhau cười á rồi hỏi chuyện này chuyện nó bình thường là vì sao là vì thứ nhất là cảnh sát họ tới họ lo mình không có cần lo thứ hai có chuyện gì đền bù này nọ là bảo hiểm nó lo mình không có cần phải sân si đó một cái xứ như vậy cái vị thế cho nên à, là tôi mới nói hoài đó tôi nói hoài tức là mình sống làm sao mà mình tạo được cái nhân lành để mình sống được mình sẽ được sống một cái quả lành và từ cái quả lành á chúng ta lại có điều kiện để tiếp tục tạo thêm cái nhân lành khác à, mà chưa hết từ cái nhân lành này nó lại là điều kiện hỗ trợ cho cái nhân lành kia à, nó cũng dễ nhớ nha ừ. cho nên là trong cái bài giảng trưa nay tôi đặc biệt à, nhấn mạnh một điều thôi đó là kể từ sau bài giảng này bà con hãy tự mình thường xuyên à, tự vấn hỏi mình á là ờ, mình đang sống với ai đây mình đang sống với cái người thương mình hay là mình đang sống với người mình thường và cái câu hỏi tiếp theo là cái người mình thương đó nó là cái gì à, là thiện hay là ác còn cái kẻ thương mình dứt khoát không có là ác rồi mà nó là luôn luôn là à, là thiện nhớ nha à, và một tùy thuộc vào cái căn cơ cái cái khuynh hướng tâm lý của mỗi người mà chúng ta xem cái ác cái thiện cái nào là cái mình thích à, cái đó là cái quan trọng lắm và tập luyện thường xuyên thưa quý vị tập luyện thường xuyên nói dễ giảng mà mới nhìn thấy mặt quý vị tôi cũng, cũng nhớ kinh cũng lắm à, tập luyện thường xuyên đây hồi nãy tôi nói là buổi đầu thì mình còn cố gắng nhưng mà lâu ngày mình thấm mình thấy rằng à, cái thiện đó là chính là niềm vui của mình sống thiện chính là quyền lợi của mình nha nhớ cái cái bài này cái câu này tôi cho tôi nghi ngờ câu này câu quan trọng nhất trong bài giảng bữa này tôi nghi ngờ như vậy đó là cái phần quan trọng nhất tức là buổi đầu á, mình còn mình còn phải cố gắng mới là có được tâm lành nhưng phải có một lúc nào đó với đời sống chánh niệm tôi nói hoài tôi không phải là thiền sư tôi không phải là hành giả nhưng mà tôi phải nói rằng không có chánh niệm bà còn không có làm ăn được gì hết bởi vì chính cái chánh niệm nó cho các vị biết nhiều cái chuyện mà phải nói là sát sườn à, mà mình không mình hồi đó giờ mình không có biết như người đó giờ các vị đâu có tin là cái niềm vui của kẻ nhận luôn nhỏ hơn niềm vui của người cho các vị có biết không mình đâu có mình không có sống chánh niệm mình không có biết cái đó mình không có sống chánh niệm mình không biết cái chuyện quái đản đó có nghĩa là cái niềm vui của cái kẻ nhận luôn nhỏ hơn niềm vui của người cho là sao là các vị cho tôi một món quà trị giá là một ngàn đô la thấy món quà lớn thiệt đó không tiền mặt hoặc là hiện vật không? hiện vật hiện kim trị giá một ngàn đô la nhưng mà thật ra đó tôi bảo đảm các vị dầu đó là một ngàn tiền mặt hay là một món quà trị giá một ngàn đồng thì tôi bảo đảm rằng cái niềm vui mà do cái món quà nó đem lại nó nhiều lắm lắm lắm lắm lắm lắm lắm là một năm là xong nhưng mà nếu mà một ngàn đó mà các vị xài đúng chỗ đúng người đúng việc đúng đối tượng thì 10 năm sau mỗi lần nhớ lại cái một ngàn đồng mà mình đã xài đó lòng còn vui 10 năm sau mà đi ngang một cái giếng nước trong cái xóm nghèo ở Miến Điện không 10 năm sau đi ngang một cái cái cái cầu đúc nào đó ở miền Tây Việt Nam hoặc là ở Bắc Bộ Việt Nam mình nhớ rằng năm xưa chính mình là người đã bỏ tiền hoặc đã vận động để làm nên cây cầu này tới bây giờ nó còn thấy sướng không mười năm sau mà nhìn thấy một bà cụ không chống gậy đi ngang cây cầu đó có bị còn thấy sướng bởi vì nếu không có cây cầu ấy thì hôm nay cái bà cụ lâm khum lụm cụm này bà đi kiểu gì lội suối đu dây như tặc răng nha đu dây như tặc răng chỉ có cái đất nước mình nó mới có được những cái là siêu anh hùng như vậy học sinh tiểu học mà đu dây qua suối đeo ba lô và leo vách núi và đi như là đặc công à, là như là đặc vụ mỹ như siêu như swat chỉ có xứ mình thôi con rồng cháu tiên nha chứ còn cái mấy xứ khác là đâu có anh hùng sớm vậy ừ. thì thôi tôi trở lại cái chuyện đó là chỉ có sống chánh niệm thì anh mới thấy được cái niềm vui của cái kẻ cho nó lớn hơn thì niềm vui của kẻ nhận đấy rồi và chỉ có sống chánh niệm anh mới thấy rằng sống thiện nó là cái quyền lợi của anh nó là niềm vui của anh à, mà cái niềm vui mà mà có trực tiếp từ cái nhân lành đó, nó hay hơn là cái niềm vui nó có từ quả lành cái này các vị phải xâm lên người nãy giờ là nhiều cái để xâm lắm nãy giờ tôi đã tính toán rất là kỹ trong một tiếng rưỡi giảng là đủ để xâm nát cái con người của quý vị mà tôi đã dự trù là người cao một mét bảy nặng là 55 kg này tướng mi nhon luôn nha 55 kg cao mét bảy nam giới là sáu chục à, cao mét bảy thì nãy giờ tôi tính là đủ để xâm nát rồi nhớ nha tôi nhắc lại chỉ có sống chánh niệm mới thấy được là cái tâm lành đó nó là niềm vui hơn là quả lành góp như vậy trong khi đa phần mình mình cứ trong cái quả lành không mà mình mong muốn đẹp muốn giỏi muốn giàu muốn khỏe đó là quả lành nhưng mà thật ra đó thì cái niềm vui mà có từ cái quả lành đó nó nguy hiểm hơn là nhân lành bởi vì sao vì cái niềm vui đó hoàn toàn có thể là cơ hội cho phiền não đấy nhưng mà cái niềm vui mà từ nhân lành thì tôi đoan chắc đảm bảo với bà con nó là chỉ có lành thôi đấy nhớ thứ hai chỉ có sống chánh niệm thì anh mới thấy được rằng đó là lòng lành chính là cơ hội hạnh phúc và đa phần phật tử là cứ là ờ, làm phước sẽ được phước làm lành sẽ được quả làm cái đó là một cái suy nghĩ theo tôi đó là phải điều chỉnh lại nha phải nhớ thêm một cái nó mới quan trọng đó là làm phước là an lạc chứ không phải là làm lành để được an lạc làm lành sẽ được an lạc mà phải mà, mà mình phải chia cái vẹt là chia động từ là làm lành là an lạc làm lành là được an lạc chứ không phải làm lành là sẽ được an lạc ở đây là thì hiện tại chứ mà thì tương lai đổi cái thì thôi các vị thấy không đổi cái thì thôi là nó là nó ra một vấn đề giáo lý cực lớn các vị có thấy chưa này và có những ngôn ngữ mà động từ nó có chia và có những ngôn ngữ động từ không có chia Đấy. và nếu mà những câu này tôi đang nói mà được viết được nói bằng tiếng Pali ấy, thì nó rõ nó rõ lắm còn mà, mà tiếng Việt Nam mình nó có chia cho nên mình phải quất cái chữ sẽ chữ đã và chữ đang cho nó dài quá đi và chính vì mình là một cái dân tộc mà sử dụng thứ ngôn ngữ không có chia cho nên cái đầu của mình nó không có được logic nó phải chặt chẽ lắm Đấy. bây giờ tôi nói làm lần nữa nha chỉ có sống chánh niệm thì anh mới thấy rằng đấy, làm làm sống thiện là an lạc và cái niềm vui từ cái nhân thiện từ cái lòng lành nó lớn hơn là niềm vui từ cái quả lành lớn này nghĩa là gì lớn này có nghĩa là nó an toàn hơn còn cái niềm vui từ quả lành gười lắm thấy nó hoành tráng khí thế chứ gười lắm ví dụ như bây giờ mình bố thí à, một bà cụ nghèo như nãy cái ông nhân ông nói có cái cô bé nào mà đi bán xôi đó à, rồi cổ thức khuya dậy sớm rồi mà nấu tới sôi nó thèm nữa Ồ, lâu quá rồi mình đây đâu có thấy hộp nếp nó làm sao chứ các bà đó mà ở đây là chắc là tôi tôi, tôi sáng mà cầm cái chén là tôi xin mấy miếng xôi nè thì á, là thấy bà bà nghèo như vậy đó nhưng mà tôi đoan chắc cái niềm vui của bà mà bên em mới cho một chén xôi á đấy nó lớn hơn là có ai cho bà một thúng xôi đấy mà không nó nó thúng rồi cho bác người ta nó ớn cơm nếp thôi bây giờ mình sửa lại người ta cho báo một ngàn đô la đó, thì bà vui nhiều lắm đó là một năm nhưng mà bây giờ đó mà bà bằng cái khả năng tài chính hạn chế của bà và phải giúp được ai đó không phải là tôi nha nó me nha thì khả năng nó rất là lớn cái, cái bác sinh niềm vui nó rất là lớn tay nó con câu hay lắm kiếm được tiền là khả năng mà cách xài tiền là văn hóa thầy cười đây, kiếm được tiền nó mới dừng lại ở khả năng thôi quý vị nhưng mà xài cái cách xài tiền nó là văn hóa anh phải có một nền tảng văn hóa nhất định thì anh mới có một cái kiểu xài tiền có ý nghĩa đây. còn cái khả năng kiếm tiền đó thì khó khó nói lắm đây. một thằng ăn cướp nó cũng có khả năng kiếm tiền à. một cái người cho vay nặng lãi cũng có khả năng kiếm tiền một cái anh mà đánh bài giỏi cũng có khả năng kiếm tiền một anh buôn lậu ma túy không? Ờ, buôn thú cấm hay buôn hàng quốc cấm anh cũng có khả năng kiếm tiền đấy nhưng mà riêng cái cách xài tiền là phải xét lại xài tiền mà xài đúng là phải là người có nền tảng văn hóa dứt khoát như vậy cho nên kiếm tiền là là khả năng nhưng mà xài tiền là văn hóa đấy nhớ cái đó cho nên tôi nhắc lại lần nữa phải quay lại với đời sống chánh niệm mà Đức Phật đã dạy trong kinh Đại Bát Niết Bàn tức là này các tỳ kheo các ngươi còn trông đợi gì ở như lai nữa khi mà như lai ra đi à, những gì mà bậc đạo sư vì cái lòng từ bi mà cần phải làm cho đệ tử thì ta đã làm hết rồi đây là những gốc cây những ngôi nhà vắng hãy tinh tấn thiền định chớ để mình sau này phải nói tiếp này các tỳ kheo khi ta đi rồi hãy sống nương tựa chính mình hãy sống nương tựa vào chánh pháp không nương tựa một gì khác này các tỳ kheo thế nào là tự nương chính mình thế nào là nương vào chánh pháp Đấy, này các vị kheo đó chính là sống theo bốn niệm xứ ở đây vị tỳ kheo tinh tấn à, chánh niệm à, tu tập thân quán niệm xứ quán thân đến thân diệt trừ tham ưu vỡ đời tinh tấn chánh niệm à, tu tập thọ quán niệm xứ tâm quán niệm xứ và pháp quán niệm xứ để đoạn trừ tham ưu ở đời thì này các vị kheo đó các vị tỳ kheo nào mà làm đúng như vậy vị đã được xem là cái đối tượng xứng đáng cho nhân thiên cúng bái và đồng thời cái vị đó cũng là cái người cúng bái như lai một cách ý nghĩa nhất và đồng thời cũng chính cái người như vậy đó chính cái tỳ kheo mà bộ tu tập niệm xứ là cái người mà tự làm hải đảo cho chính mình nương tựa mà cũng chính là cái người nương tựa chánh pháp một cách đúng mức này đặc biệt như vậy tôi nhắc lại nội dung bài giảng hôm nay là hãy tự hỏi mình nha là thường sống với người mình thương hay là người thương mình và cái điều quan trọng nhất hãy luôn nhớ chỉ có thiện pháp mới là cái thương mình mà thôi và làm cách nào để có thể sống nhiều với thiện pháp sống nhiều với từ bi trí tuệ kham nhẫn thiền định về trí tuệ và cách nào ta chỉ bằng một tâm niệm mà tiếng bali gọi là yoniso manasika đó tức là khéo suy tư cái suy tư là sao cái suy tư là luôn luôn ý thức được rằng bản thân cái chuyện sống thiện là hạnh phúc tâm thiện xuất hiện lúc nào là hạnh phúc lúc đó và cái niềm vui của nhân thiện luôn an toàn hơn là niềm vui của quả thiện quả lành nhớ nha ok hết giờ rồi chúc các vị một ngày vui và hẹn lại bà con là ngày là ngày thứ hai sau và à, tôi cũng không có đi ngược lại cũng không có đi ngược lại cái ờ, thông báo buổi đầu là chúng tôi ờ, cũng ờ, bên cạnh cái calama đó thì chúng tôi cũng thiết tha thiết tha làm được cái gì để mà cho cho cho, cho người biến điện ừ. dạ, nhưng mà có một điều là ngay lúc này chúng tôi về mặt nhân sự không có tại vì lúc bên lúc này nó ăn kẹt cái vụ corona đó đó nó kẹt corona cho nên là tiền mà con ờ, gửi vô Calama thì chứa đó được nhưng mà cái tiền mà mà mà mà mà, mà cứu trợ thì đem gửi qua bên kia bỏ hổm được bữa nay bắt đầu nó khó rồi người ta đâu có không phải giúp mình hoài nha cho nên là bây giờ thôi quý vị tìm những nguồn khác chứ chúng tôi không có nhận nữa mà nó nói chúng tôi nhận cái thật ra là tôi là cái người đang nói chuyện tôi không có thấy xu nào hết đó. là cái vị chuyển vô đâu đó à, chuyển cho mấy người giúp không à nhưng mà người ta báo lại cho tôi tôi nó mệt quá rồi thì thôi bây giờ nó đã qua cái cơn ngặt rồi thì bây giờ ờ, xin bà con tìm một cái mối khác và tôi đã thông báo lên Calama là là, là là chúng tôi tạm thời không có phải tạm thời mà kể từ hôm nay chúng tôi không có nhận chuyển dùm quý vị cái vụ đó nữa bản thân chúng tôi thì làm được gì thì làm giúp được quý vị giúp còn gì mà chuyển dùm thì ngán quá nha làm sổ sách rồi nhức đầu quá chúc các vị một ngày vui yeah, right. yeah, sư dạ, chúng con tri ân sư dạ, chúng con chào sư ok uh, hẹn gặp lại quý vị tuần sau nha dạ yeah. Dạ, cảm ơn các yeah. bye nhân dạ cảm ơn anh kiên <laughs> hôm nay cực với sư dữ <laughs> ok rồi chào anh okay, dạ, dạ rồi chào, chào các bạn dạ chào